thật là nhức mắt để tìm ra câu trả lời cho những câu đố sau. Câu 1, bạn nhìn thấy khuôn mặt đàn ông hay đàn bà? Đáp án, cả hai luôn nha. Câu 2, đây là một con mèo khoang hay một con chim? Đáp án, cá mèo lẫn chim luôn nhé. Câu 3. Hình tam giác được tạo từ các hình lập phương này đang đứng hay nằm. Đáp án, tam giác Penrose là một vật thể bất khả thi, nên tùy vào góc nhìn của người xem sẽ thấy được chúng đang nằm hay đứng. Câu 4. Có bao nhiêu con mèo trong hình? Đáp án, có 4 con nhé. Câu 5, có bao nhiêu que diêm trong hình? Đáp án, chỉ có 8 que chứ không phải 10 que nha. Câu 6, có bao nhiêu viên gạch? Đáp án, 66 viên gạch. Có 15 viên mỗi cánh, có 4 cánh và 6 viên ở cột giữa nên 15 x 4 cộng 6 bằng 66. Câu 7, có bao nhiêu em bé trong hình? Đáp án, chỉ có một em bé, những em bé kia chỉ là gương phản chiếu thôi. Câu 8, có bao nhiêu con sói trong hình? Đáp án, có 23 con sói nhé. Câu 9, có bao nhiêu con bộ nông trong hình? Đáp án, có tất cả 11 con nhé. Câu 10, có bao nhiêu con chim trong hình? Đáp án, tổng cộng có 24 con nha. Câu 11. Có bao nhiêu con lợn đỏ châu Phi trong hình? Đáp án, 17 con. Câu 12. Có bao nhiêu con vật trong hình? Đáp án, có 20 con nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.